nước học bài một mình bên hố bom kề vườn son bao con cá trên non cùng bao châu cá rong rong cùng tăng chiếc vây son nhịp theo tiếng ếch vang giòn kỳ chưa là chưa ít con bé ngoan là ngoan nhất nhà chưa học thuộc bài xong rồi chưa hát thì cùng hòa mình chưa ngồi học bài một mình bên hố bóng cây vườn son ba cô các trên non cùng bao châu cá rau rong cùng tăng chiếc váy son nhịp theo tiếng ếch vang giòn kỳ chưa là chưa ếch con bé ngoan là ngon nhất nhà chưa học thuộc bài xong rồi chưa hát thì cùng hòa mình